tay đá nhau luôn rồi tắc công tắc nằm dưới cánh ngay cánh công tắc nằm ngay đây các bạn đó. nó cũng có một mẫu nữa các bạn nó cũng có một mẫu về con chim đại bàng nữa nhưng mà cái mẫu đó là mẫu mẫu giả các bạn mẫu nó là mẫu nó không có bay được là là là cái mẫu là người, là những người người ta tận dụng về những con chim đại bàng mà hư những con tồn kho các bạn cái người ta sẽ lấy cái cánh này nè rồi người ta sẽ chế chế bằng cách ta đưa một ống hút á một ống hút đưa ngang đây nè đó, nó cũng xài pin nó không có bay được đưa đưa ngang đây nó đưa ăn đây rồi nó có nó cũng nó cũng giống thịt đại bàng mình nhưng mà cái mẫu là một chế các bạn rồi ok rồi bây giờ um, mình sẽ cho các bạn biết cái kích thước cụ thể của cái sản phẩm này nha nhiều khi mình mình giới thiệu đây thì các bạn cũng không biết rằng là là cái kích thước của này bao nhiêu thì mình sẽ cho các bạn biết kích thước cụ thể luôn để để làm chi để nhiều khi các bạn sẽ hình dung được cái sản phẩm này đó rồi thì kích thước của, cụ thể của sản phẩm này nè đầu tiên thì mình sẽ đo hai cánh qua nha các bạn đó, cái bề ngang của cái cánh này nè đó, cái bề ngang của rồi bây giờ mình sẽ buộc cái thằng này vô trong cái đầu dây này nè các bạn cho nó dài ra rồi các bạn đợi một xíu nha mình sẽ cho các bạn rồi bây giờ để ờ, nó minh bạch hơn mình ờ, sẽ ờ, cho các bạn nhìn nè nếu như con chim muốn bay được điều đó thì các bạn phải làm như thế này nè cái cánh này các bạn các bạn mua về con bẻ cho mình một góc 45 độ nè các bạn à, bẻ một xíu cho mình thôi phần nữa nha các bạn đó các bạn bẻ cho mình một tí thôi rồi mình sẽ để tự động thử con chim có bay không nha rồi cho các bạn xem nè đó mình đã thả ra con chim bên đây ra các bạn các bạn nhìn coi thấy chưa nó tự động nó bay vậy đó các bạn đó, nó bay được hình tròn nó bay nó bay hoài đấy các bạn nó bay đến một lúc rồi còn như thun nó sắn lại nó sắn cộng thun lại hết các bạn thì các bạn phải tháo tháo xuống ừ, mình phải làm cho nó đứng lại rồi mình xỏ cộng như thun ra cho nó trở lại ban đầu thì mình để nó bay tiếp bạn nhìn thấy không bay đá nhau luôn các bạn ghê thật đấy các bạn nhìn thấy à mình sẽ cho các bạn xem một xíu để nó bay tới chiều luôn đó các bạn <laughs> bay đá nhau luôn rồi